Nhận định chuyên sâu, soi kèo và biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Lào diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối hôm nay, ngày 24 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng B AFF Cup 2022. Được hy vọng khá nhiều trước khi bước vào AFF Cup 2022, nhưng màn trình diễn của Malaysia ở trận mở màn là không thực sự thuyết phục. Ở lượt trận đầu tiên, cho dù gặp không ít khó khăn, nhưng Malaysia đã giành được 3 điểm rất quan trọng ở trên sân khách trước Myanmar. Đó là trận đấu mà Malaysia không hoàn toàn áp đảo như là kỳ vọng, nhưng họ lại có được bàn thắng quyết định trong hiệp 2. Thậm chí là may mắn cũng còn ủng hộ Malaysia khi cầu thủ của Myanmar đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa với cú đá vặt đền hỏng ở cuối trận. Rõ ràng là với sơ đồ ba trung vệ của Malaysia ở trận đấu đó đã để lại nhiều sự nghi ngờ khi khiến cho hàng tiền vệ trở nên ít nhân sự hơn trong khi khả năng luân chuyển bóng từ tuyến dưới lại khá tệ. Có thể thấy được là những chú hổ Malay chưa dám chơi mạnh dạn để áp đặt thế trận mà vẫn ưa thích lối chơi đá thực dụng và có phần là quá cầu toàn. Cuộc đọ sức với Lào sẽ là cơ hội để đội bóng áo vàng đen tích lũy thêm điểm số trước khi bước vào trận chung kết bảng với Việt Nam. Trước trận đấu thì huấn luyện viên Kim Van Gon của Malaysia đã khẳng định Malaysia sẽ không nâng chân khi gặp Lào. Mục tiêu của Malay đó là giành chiến thắng càng đậm càng tốt để có thể so đo hiệu số bàn thắng thua với tuyển Việt Nam. Trong trường hợp cần đến tiêu chí này để xác định đội đứng đầu bảng B với khí thế đang lên sau trận thắng Myanmar 1-0 và được chơi ở sân nhà ở lượt trận này. Malaysia đón tiếp Lào với tâm trạng hứng khởi và chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành một chiến thắng có thể số đậm. Điều này giúp đoàn quân huấn luyện viên Kim Van Gon tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận thứ hai do đội tuyển Việt Nam không thi đấu và tìm kiếm chút lợi thế về thứ hạng trong cuộc hành quân tới Mỹ Đình vào 3 ngày sau đó. Ngoài lợi thế sân nhà, Malaysia còn được đánh giá vượt trội đối thủ với chất lượng nhân sự và bản lĩnh trong thi đấu và một chiến thắng cách biệt cho thầy trò huấn luyện viên Kim Panggon gần như là chắc chắn. Trong khi đó, năng lực chuyên môn của Lào đã bộc lộ rất rõ ở trận thua đậm Việt Nam 0-6 ở sân nhà. Không phủ nhận, Lào có hai gương mặt đáng chú ý đó là Vong Ching Kham và Kết Kheo Phong Phôn và họ chơi rất nỗ lực. Nhưng đội hình của Lào lại có quá nhiều cầu thủ trẻ và họ không thể bịt kín được những lỗ hỏng tại hàng thủ khi chạm trán với đối thủ mạnh hơn. Và tất nhiên, nếu tiếp tục cách đá thụ động như vậy thì khả năng để tuyển Lào hiện thực hóa giấc mơ vượt qua vòng bảng là gần như không thể. Điểm đáng khen của Vong Trương Kham cùng với đồng đội có lẽ đó là tinh thần thi đấu khá quyết tâm và thể lực được cải thiện đáng kể so với những năm trước. do vậy thì bấy nhiêu đó có lẽ là vẫn chưa đủ để giúp tuyển Lào vượt qua Malaysia trong lượt trận thứ hai bảng B. Rõ ràng ở giải đấu năm nay, ngoài Brunei thì Lào cũng là một trong những đội bóng được đánh giá thấp nhất cả về chất lượng chơi bóng lẫn đến kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ. Đội tuyển nào có đội hình trẻ nhất AFF Cup 2022 với độ tuổi trung bình là chưa tới 23 tuổi. Tin không vui lại đến với họ khi mà ngôi sao số 1 là Kết Kèo phải nói lời chia tay sớm vì chấn thương. Vì thế mà sẽ không có gì bất ngờ nếu như Lào lại tiếp tục có một trận đấu khó khăn và nhiều lần nữa phải vào lưới Nhật bóng trước Malaysia. Mục tiêu của Lào ở AFF Cup 2022 này thực tế đó là tạo ra môi trường cọ sát tốt nhất cho các cầu thủ ở độ tuổi U23 để họ tích lũy thêm kinh nghiệm sẵn sàng cho SEA Games 32. Trong khi đó, Malaysia hạ quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch, cho nên việc đánh bại đội yếu hơn về mọi mặt được coi như là nhiệm vụ bắt buộc với họ. Lào sẽ cố gắng phòng ngự chặt ở mức tốt nhất có thể trong hiệp 1 và không loại trừ khả năng họ sẽ bị vỡ trận ở hiệp 2 khi thể lực đã suy giảm. Về phong độ gần đây của Malaysia, Malaysia đã có trận gia quân tương đối nhẹ nhàng và chiến thắng Myanmar 1-0. Tuy không phải là một trận thắng đậm, nhưng họ cũng không cần thiết phải dồn nhiều sức ở trận đấu. Cuộc chạm trán với Lào chính là cơ hội để Malaysia tạo nên cơn mưa bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Về phong độ gần đây của Lào Tuy cùng là anh em với Việt Nam ta, nhưng nền bóng đá của Lào thì vẫn còn rất yếu. Họ chỉ thắng duy nhất một trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Những trận còn lại thì Lào đều bị thua rất đậm hơn nữa, lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất của Lào đều để thua Malaysia. Mất đi chân sút chủ lực Billy ở trên hàng tiền đạo. Điều này tác động rất lớn đến hiệu suất ghi bàn vốn đã yếu kém của tuyển Lào. Và điều này cũng đã nói lên một thất bại nữa sẽ đến với Lào ở chuyến làm khách lần này. Về lịch sử đối đầu, từ năm 2010 trở lại đây, Lào đã thua cả 5 trận trong đối đầu trực tiếp với Malaysia, chỉ ghi được 4 bàn và để thủng lưới tới 19 bàn. Điều này đủ cho thấy được sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là rất lớn. Malaysia đã giành chiến thắng ở trận gia quân tại AFF Cup năm nay. Và trước đó thì phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Kim Pangon cũng rất ấn tượng. Không tính đến kết quả tại loạt sút luân lưu, năm trận gần nhất của Malaysia thì họ thắng 4 trận, hòa một trận, ghi được 9 bàn và để thủng lưới duy nhất là một bàn. Sự yếu kém của Lào thể hiện qua thất bại 0-6 ở trận gia quân và bên cạnh đó là thống kê thiếu thuyết phục năm trận gần nhất Lào thắng có một trận, thua 4 trận, ghi được hai bàn và để thủng lưới tới 15 bàn. Những thông tin đáng chú ý Malaysia đã ghi đến 18 bàn và để thủng lưới 5 bàn trong trận gần nhất gặp Lào. Trong cả 5 trận gần nhất gặp Malaysia, tuyển Lào chỉ ghi được một bàn một trận. Trong 5 trận gần nhất, Malaysia toàn thắng trước Lào. Về đội hình dự kiến, Malaysia đã trình diễn lối chơi rất chặt chẽ và linh hoạt ở trận đấu với Myanmar nhờ sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh là Ami và Roventizan. Ngoài ra trên hàng tấn công, bộ ba Halim, Lok và Rashid có sự phối hợp khá ní. Đội tuyển Malaysia với sơ đồ dự kiến là 3-4-3. Các cầu thủ dự kiến Hami, Tanajem, Pierre, Ruven Tiran, Winkin, Brendan, Ami Rashid, Lok và Halim. Đội tuyển Lào với sơ đồ dự kiến ra sân là 442. Các cầu thủ dự kiến gồm Salva Nansango, Viêng Kham, Chanta Langsi, Si Phong Phan, Sang Vilay, Luyen Thala, Khao Thong Phôn, Vong Ching Kham, Wen Passer, Rat Sachak và Saipanja. Những gương mặt đáng chú ý của hai đội Fasai Halim Chân sút 24 tuổi này đang đạt phong độ khá cao Tính cả bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup năm nay thì tiền đạo này đã ghi bàn liên tục trong 3 trận gần đây cho Malaysia Vong Trinh Kham Sakaphone Cầu thủ được mệnh danh là Messi của Lào cho thấy được vai trò rất nổi bật và là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội bóng xứ triệu voi. Biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Lào về kèo châu Á, trận AFF Cup giữa Malaysia và Lào lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào 20 giờ 49 phút ngày 20 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Malaysia là cao hơn qua mức kèo chấp là 2, 1 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo trên ăn 0,75 và đặt cửa dưới là bỏ 0,99. Trên thị trường giao dịch đã có rất nhiều biến động xảy ra khi tỷ lệ kèo đã tăng giá chóng mặt từ 2, 1 trên 4 trái lên 2, 1 trên 2 và đang đặt đỉnh là chấp 2, 3 trên 4 trái. Hiện tại, theo kèo hổ mã lai ăn 0.63 và theo kèo Lào là bỏ 0.79. Với mức ăn xấu như thế này, nhiều khả năng nhà cái sẽ tiếp tục có tăng tỷ lệ kèo lên chấp 3 hòa trong thời gian tới. Việc Malaysia đang được các nhà đầu tư châu Á chú ý nhiều hơn là họ chỉ có chiến thắng khá chật vật trước Myanmar ở trận mở màn. Để cạnh tranh ngôi đầu bảng, Hồ Mã Lai cần phải chút cơn mưa bàn thắng. Qua đó, đề phòng trường hợp có cùng điểm số như là Việt Nam hay Singapore. Khả năng có một chiến thắng tương bừng càng trở lên sáng hơn khi Lào chỉ sử dụng cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp diễn ra. Cho nên sẽ không ngạc nhiên khi đội bóng này thua kèo Việt Nam với tỷ số 6 bàn không gỡ ở ngày ra quân, cho dù có ưu thế sân nhà. Bên cạnh đó, Hồ Mã Lai cũng thắng kèo tới 6 trên 7 lần đụng độ gần nhất các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Malaysia âm 2 3 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu trận Malaysia gặp Lào. Tỷ lệ kèo tài xỉu lần đầu tiên ở trận đấu này được niêm yết ở sàn giao dịch châu Á cũng vào lúc 20 giờ 49 phút ngày 20 tháng 12. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 3 1 trên 2. Theo tài ăn 0,84, chọn xỉu ăn 0,92. Sau 4 ngày lên kèo thì tỷ lệ kèo tài xỉu cũng không có bất kỳ sự biến động nào khi vẫn đứng đỉnh là 3, 1 trên 2 trái. Nhưng tỷ lệ ăn đã giảm xuống khi theo tài ăn là 0.60 và đặt cửa xỉu là bỏ 0.84. Với tỷ giá ăn tiền xấu, nhiều khả năng nhà cái vẫn sẽ tăng tỷ lệ kèo lên chấp 3 hòa để cân bằng giao dịch trong những phiên giao dịch sắp tới. Những trận đấu ở sân nhà của Malaysia luôn diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Bằng chứng là có tới 6 trên 7 trận đã thi đấu trong năm 2022 của Hồ Mã Lai kết thúc với ít nhất là 3 bàn thắng được ghi. Trong khi đó, với đội hình trẻ và thiếu kinh nghiệm đã khiến Lào nhận hai thất bại nặng nề trước Thái Lan và Việt Nam, lần lượt với tỷ số 5 bàn và 6 bàn không gỡ. Với thực lực yếu và phải làm khách, cho nên không ngạc nhiên nếu Lào sẽ cùng Malaysia tạo ra một cơn mưa bàn thắng giống như 5 lần đụng độ gần đây khi đã có từ 4 bàn thắng trở lên. Các chuyên gia khuyên lựa chọn cửa tài tỷ lệ là 3, 1 trên 2. Nhận định và dự đoán các phạt góc Trước trận đấu này, huấn luyện viên Kim Van Gon tuyên bố Malaysia không chỉ giành chiến thắng mà còn là thắng đậm Lào để vượt qua tuyển Việt Nam. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành sự tôn trọng đối với đối thủ khi chứng kiến Lào chơi tốt trong hiệp 1 trước tuyển Việt Nam ở trận giao quân. Malaysia vắng hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên thì đây vẫn là đội bóng được đánh giá cao trong khu vực. Chỉ cần chơi đúng sức đoàn quân huấn luyện viên Kim Pan Gon sẽ có 3 điểm. Với trình độ vượt trội, với lợi thế sân nhà, Malaysia sẽ tạo ra thế trận một chiều, đồng nghĩa với việc là họ sẽ áp đảo về góc. Ở sàn giao dịch, Malaysia chấp góc là với tỷ lệ 4 1 trên 2. Tỷ lệ này là hợp lý vì ở trận đầu tiên là cũng dễ dàng bị Việt Nam đè bẹp về góc. Malaysia ở trận gia quân cũng thắng nhẹ Myanmar về góc. Lối chơi tấn công của Malaysia cũng chủ yếu là dồn sang hai cánh với những cầu thủ giàu tốc độ. Các chuyên gia khuyên lựa chọn góc Malaysia trừ 4, 1 trên 2. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc Tỷ lệ tài xỉu góc trận này được niêm yết ở mốc là 8, 3 trên 4. Lào tấn công quá yếu cho nên cơ hội để đội khách chiếm góc gần như là bằng không. Trong thế trận một chiều thì Malaysia sẽ áp đảo về góc. Nhưng trong một trận đấu, việc một đội bóng tạo ra 9 cuộc vào góc cũng là không đơn giản. Lào nhận thêm khó khăn